Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi phân tích nhận định thị trường tuần từ 29 đến ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021. Như quý biết chúng ta đang bước vào cái những cái ngày tháng cuối cùng của năm Đó. và chúng ta bước vào tháng 12 rồi tháng cuối cùng của năm rồi. Đấy, tuần tới có một cái nó rất là đặc biệt đó là giao dịch vào hai ngày cuối tháng 11 và ba ngày đầu tháng 12 à, ờ, tại những tháng mà thị trường giao mà vắt qua tháng thế này này thường thị trường sẽ biến động khá là mạnh sẽ có khá nhiều tin tức và nhiều sóng sánh để chúng ta giao dịch nhé tuần qua thì cầu vàng của chúng ta điều chỉnh điều chỉnh khá mạnh mạnh hơn chúng ta dự kiến rất là nhiều chúng ta dự kiến về vùng 2530 chúng ta mua và chúng ta dừng lỗ 20 thì cậu vàng xuyên qua luôn vào phiên đầu tuần toang luôn đúng không ạ như cậu vàng xuống rất mạnh chạm đến vùng thấp nhất là 78 Đấy. sau đó là lộn lên 1815 trước khi đóng cửa tuần ở ờ, 1792 tuần qua thì chiến lược tuần của chúng ta dừng lỗ tuy nhiên chúng ta cũng kịp cover được chiến lược ngày đúng không ạ chúng ta cũng chốt lời rất rực rỡ cái chiến lược mua ngày 24 chúng ta mua và chúng ta chốt lời 1800 khớp ngày cuối tuần nói chung là tuần qua không gọi là một tuần giao dịch thành công nhưng nó cũng không phải một tuần thất bại đúng không ạ chúng ta dừng lỗ chiến lược tuần 10 giá nhưng chúng ta chốt lời một lệnh chiến lược ngày 17 giá không vẫn là gì trong đầu tư thì thua thắng đó là bình thường không sao cả à, tuần tới nó sẽ hứa hẹn có khá nhiều tin tức và sẽ hứa hẹn biến động mạnh Đấy. do vậy tôi lưu ý các bạn là các bạn nào ít kinh nghiệm thì có thể nghỉ giao dịch tuần tới cũng được nếu không các bạn giao dịch tuần tới thì nhớ tuân thủ kỷ luật là dừng lỗ chốt lời nhá sai thôi vì tuần tới có thể một tuần nó biến động khá mạnh vì nó cũng có khá nhiều tin tức à, trước khi ờ, phân tích kỹ thuật tuần tới thì tôi sẽ điểm qua cái ờ, tin tức tuần ờ, trước và tin tuần này như chúng ta biết thì tuần trước thứ hai chúng ta không có tin thứ ba chúng ta cũng không có tin tin của chúng ta tập trung vào ngày thứ tư à, thì tin đầu tiên là GDP điều chỉnh thì không có gì thay đổi cả 2,1 so với hai kỳ trước hai công bố ờ, dự kiến kỳ trước và dự kiến 2,2 nó không thay đổi gì số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp thì rất là tốt có 199.000 ờ, đơn thôi à, thấp hơn rất là nhiều so với mức 259.000 đơn nó cho thấy nền kinh tế Mỹ đang phục hồi khá là mạnh cái chỉ số PCE index của Fed chỉ số lạm phát của Fed thì tăng 0,4% tăng đúng như dự kiến của giới chuyên gia và hiện nay chỉ số PCE này đang ở 4,1% cao gấp đôi so với mức lạm phát 2% của Fed dự kiến nhé. À, cái biên bản cuộc họp của Fed thì tôi lưu ý lại một chút cái biên bản cuộc họp này của Fed là họp đầu tháng 11 trước khi chỉ số lạm phát tháng 10 được công bố do vậy là biên bản này nó chưa thể hiện cái ý chí của Fed về cái lạm phát của tháng tháng 10 nhé Đấy, thì tại biên bản này thì Fed cũng có diều hâu hơn à, Fed cũng có nói là sẽ hành động nếu như lạm phát sẽ tiếp tục cao và có thể nâng lãi suất sớm hơn kiểu như vậy nên nói chung cái cuộc họp tháng 12 nó sẽ rất là quan trọng cuộc họp diễn ra vào ngày 14 15 tháng 12 rất quan trọng vì lúc đó là Fed sẽ có thêm số liệu tổng hợp của hai kỳ lạm phát hai tháng là tháng 10 và tháng 11 đấy do vậy phiên họp giữa tháng 12 rất là quan trọng và đến tuần sau khi nhận định về cái phiên họp giữa tháng 12 tôi sẽ nói chi tiết hơn cho quý vị nhé còn bây giờ chúng ta chỉ nên biết như vậy thôi tuần tới sẽ có những thông tin gì chờ đợi chúng ta ngày thứ hai chúng ta không có tin quan trọng ngày thứ ba thì đêm ngày thứ hai các bạn nhé đêm ngày thứ hai dạng sáng ngày thứ ba vào lúc 3 giờ 05 phút uh, ờ, AM giờ cũng Mỹ thì chúng ta sẽ có chủ tịch Fed phát biểu Đó. chúng ta lưu ý trước đó 5 phút thì chúng ta có ngài ờ, William chủ tịch Fed New York phát biểu uh, như vậy là ngày thứ ba thì tâm điểm chúng ta sẽ chú ý cái uh, phát biểu của hai vị chủ tịch Fed. Tâm điểm sẽ rơi vào ngày thứ tư các bạn nhé. À buổi tối ngày thứ ba, à, sáng ngày thứ ba, dạng sáng đêm thứ hai, dạng sáng thứ ba thì hai chủ tịch Fed phát biểu. Và còn tối ngày thứ ba thì chúng ta sẽ có chủ tịch Fed điều trần trước ủy ban thượng viện. À, đan xen nào đó thì vào D 10 giờ và một rưỡi thì chúng ta cũng có ngài William phát biểu và một chủ tịch Fed nữa phát biểu lúc 1 giờ nói chung tôi nghĩ là cái điều trần của chủ tịch ờ, Powell, Powell này nó nó nó át ờ, hết cái thành viên phát biểu của hai chủ tịch trước bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có là à, bộ trưởng bộ tài chính Mỹ phát biểu Nói chung là đêm ngày thứ ba cũng hứa hẹn sẽ có nhiều thông tin. Ngày thứ tư chúng ta cũng sẽ là một ngày bận rộn nhiều thông tin. À, vào lúc 7 rưỡi chúng ta có thông tin là bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ được ờ, công bố bởi ờ, tạp chí ADP. À, bên cạnh đó thì vào lúc 10 giờ thì Chủ tịch Fed cũng lại điều trần trước Hạ viện. Đấy, ngày thứ ba thì Chủ tịch Fed điều trần trước Thượng viện nhé. Ngày thứ tư thì Chủ tịch Fed điều trần trước Hạ viện à, và có chỉ số PMIFN e chỉ số sản xuất. Nói chung là thông tin từ ngày thứ ba cũng có thông tin mạnh, thứ tư cũng có thông tin mạnh. Đến ngày thứ năm thì chúng ta cũng có thông tin mạnh. OPEC họp cả ngày. Cuộc họp OPEC tháng 12 xem OPEC tiếp tục duy trì bơm sản lượng hay có cắt bớt hay như thế nào không với việc giá dầu đang lao dốc nhá. Đó. Ờ, 8 giờ 30 thì chúng ta cũng có số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp này thành viên FOMC phát biểu này rất nhiều thành viên FOMC phát biểu đó một tuần mà đặc biệt ngày thứ năm dày đặc này có 5 thành viên FOMC phát biểu có thể gọi là tranh nhau phát biểu các thành viên sẽ bày tỏ quan điểm của mình về số liệu kinh tế về cái lạm phát về cái quan điểm về chính sách tiền tệ của mỗi thành viên nó sẽ cho chúng ta thêm rất nhiều góc nhìn đó. bởi vì các thành viên khi họ phát biểu độc lập thế này thì nhiều khi nó quan điểm của họ quan điểm cá nhân nó cũng chưa nhất quán chứ nó không phải là thể hiện cái ý chí của cái uh, hội đồng chủ tịch Fed ừ, tại những cuộc họp FOMC và như thường lệ ngày thứ sáu sẽ là thông tin mạnh nhất trong tuần đầu tiên của tháng đó là bảng lương phi nông nghiệp tỷ lệ thất nghiệp tỷ lệ thất nghiệp thì dự kiến giảm nhẹ từ mức 4,6 xuống 4,5 số người nộp đơn số việc làm được tạo mới trong tháng kỳ vọng là 528.000 việc làm Đấy. thu nhập theo giờ dự kiến vẫn tăng tiếp tục tăng 0,4% bên cạnh đó chúng ta cũng có chỉ số PMI AFN Đấy. còn cái ờ, dự báo tiền tệ này thì 4 tuần nay dự báo nhưng chưa thấy ra nên tôi sẽ không quan tâm nhiều cái này như vậy là chúng ta sẽ có thông tin trừ ngày thứ hai không thông tin tức là nó sẽ phản ánh của tuần trước thì từ ngày thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu sẽ là một ngày dày đặc thông tin một tuần dày đặc thông tin do vậy chúng ta lưu ý hết sức lưu ý nha tôi sẽ không biết thông tin ra theo chiều nào đâu và thị trường biến động thế nào nên về cơ bản thì chúng ta phải đợi tin Ờ, và làm một tuần nhiều thông tin thì chúng ta dự kiến sẽ có nhiều biến động và có thể có những biến động rất là mạnh bất bất thường thì chúng ta lưu ý còn đó dưới góc độ thông tin còn bây giờ chúng ta sẽ trở về với phân tích kỹ thuật của chúng ta đây cầu vàng của chúng ta tuần qua đóng cửa mức dưới 1800 rất là thấp nó cho thấy cái breakout cái trendline trước là một breakout giả đấy bây giờ để nó breakout tiếp hay không thì chúng ta chưa bàn mà bây giờ chúng ta bàn tiếp theo là nếu nó hỗ trợ sẽ có hỗ trợ tại đâu chúng ta sẽ có hai vùng hỗ trợ chúng ta nhìn trên cái trend line hỗ trợ này có một điểm tích cực cho trend lên nhé là hiện nay cái MA50 và MA200 đang có dấu hiệu hội tụ và có dấu hiệu bẻ xu hướng từ xu hướng giảm giá sang xu hướng tăng giá do vậy ưu tiên chính của chúng ta vẫn sẽ là ưu tiên canh mua nhé xu hướng trung hạn đang cho nhấp nháy tín hiệu là đảo chiều tăng giá do vậy xu hướng chính của chúng ta vẫn canh mua trước tiên thì chúng ta sẽ có hỗ trợ tuần tới đây quanh cái vùng đây cái trend line này chạy dốc dần lên thì nếu ngày thứ hai thì hỗ trợ nó đặt tại 70 dốc dần lên đến cuối tuần hỗ trợ 75 như vậy tuần tới chúng ta sẽ canh mua quanh vùng 7x nhá đầu tuần thì chúng ta canh mua quanh 70 cộng trừ 23 giá nhưng cuối tuần thì phải canh vùng 72 75 rồi nó tùy theo điểm chạm trong tuần nếu vùng này bị phá vỡ thì chúng ta dừng lỗ ở đâu có lẽ chúng ta sẽ dừng lỗ ở đây 60 nhá phá 60 chúng ta cắt lỗ còn chốt lời thì ít nhất chúng ta chốt lời lên cái vùng 85 xa hơn nó break out khỏi cái chen này thì chúng ta sẽ hướng đến vùng 860 nếu 1760 dừng lỗ thì chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ tiếp tục chờ hỗ trợ phía dưới. Hỗ trợ phía dưới là đường nối kênh giá từ lúc bắt đầu tăng nha. Bắt đầu chu kỳ tăng à, tháng 6 năm 2019 cho đến giờ. Thì đường hỗ trợ đó tuần tới nó sẽ rơi đâu đó vào vùng 177 đó tức là nếu chúng ta mua một bé bé x bị dừng lỗ thì chúng ta sẽ hướng tiếp vùng tiếp theo đến là một bé 3 x nhá và vùng một bé 3 x này chúng ta dừng lỗ tại đâu đây dừng lỗ tại cái đáy này một bé 20 đấy một bé 3 x tùy theo điểm chạm trong tuần thôi có thể 30 đến 35 dừng lỗ là 20 đó còn chốt lời thì chúng ta sẽ hướng đến M200 1790 nếu mua tại 173X. Như vậy vàng tuần tới hoàn toàn chúng ta canh mua nhé còn bán thì nếu có chiến lược ngày tôi sẽ update còn không thì chúng ta cứ chiến lược tuần canh mua thôi đó là về cậu vàng à, đối với ờ, DG thì tuần qua cuối tuần DG giảm rất mạnh nhưng cậu vàng của chúng ta cũng giảm không tăng được à, ờ, DG thì sau khi break out lên rồi nó sẽ tiếp tục tăng thôi bây giờ vấn đề nó sẽ test trở lại cái khu vực nó vừa phá vỡ tức là 955 954 à, theo cá nhân tôi đánh giá DXY hiện nay đang 96 nó có thể trở về 954 955 trước khi quay lên như vậy thì xu hướng chủ đạo của DXY nó sẽ là xuống giá trước tăng giá sau như vậy các cặp tiền tệ khác hoàn toàn có thể hồi phục nhưng mà xuống chung vẫn là giảm giá so với đô la index do vậy xuống chung chúng ta vẫn là canh bán các cặp tiền tệ khác so với đô la nhé mua đô la và bán các cặp tiền tệ khác đây chúng ta sẽ xem các cặp tiền tệ khác của chúng ta xem nó sẽ chạy thế nào đây đúng các cặp tiền tệ khác của chúng ta nhé Uzi Uzi tuần qua ai xuyên tung hết hỗ trợ rồi đó. À, Uzi thì thế Uzi hiện tại tôi nghĩ là đang không có xu hướng nên chúng ta sẽ không canh mua bán gì cả Tuy nhiên nếu Uzi giảm mạnh hơn nữa test về cái hỗ trợ này thì chúng ta sẽ canh mua nhé tôi nghĩ là chúng ta sẽ canh mua Uzi nếu nó tiếp tục giảm mạnh nhưng tôi nghĩ là nó cũng không khả quan lắm nếu nó giảm trở về khu vực vùng 111 này 1113 đó khu vực đỉnh cũ này một người 13 một người 14 chúng ta canh mua nhé chúng ta sẽ dừng lỗ 50 pip 5110 08 còn chốt lời hướng đến vùng 113 đối với GU GU tôi nghĩ nó sẽ có phục hồi đấy nhưng có lẽ chúng ta sẽ chờ nó hồi lên để chúng ta bán đó. chứ chúng ta không nên mua đấy. khu vực phục hồi GU sẽ hướng đến vùng là 1.3520 đấy, chúng ta sẽ canh bán quanh đây hiện nay đang là 1.3330 như vậy phục hồi đâu đó tầm 190 à, pip thì chúng ta bán chúng ta dừng lỗ 60 pip và chút lời 200 đến 300 pip nữa thôi eu tôi nghĩ nó sẽ có phục hồi tuần trước chúng ta kỳ vọng nó phục hồi trở lại khu vực này chúng ta bán thì nó chưa đến nơi tuần tới thì tôi nghĩ nó sẽ phục hồi trở lại khu vực đấy thôi sẽ khó đấy Ừ. ưu tuần tới chúng ta sẽ canh bán tại khu vực này nhé 1.1 1440 1430 1440 như vậy hiện nay đang là 1.1308 nó sẽ phục hồi tầm 130 pip thì chúng ta bán nhé Đó, dừng lỗ 50 pip cho tôi còn chốt lời 200 pip ừ thì thôi u cạc thì sẽ tiếp tục đi lên thôi u cạc USD sẽ tiếp tục tăng giá nhưng u cạc thì tôi không nhìn thấy điểm vào đâu có lẽ chúng ta đứng ngoài UK không AU AU AU thì tiến đúng về vùng để mua có lẽ đến vùng mua thì chúng ta tạm thời chúng ta cứ mua thôi không vấn đề gì cả đây xuống đến vùng đáy uh, thứ hai rồi nếu nó xuống đến vùng đáy này thì uh, ờ, 0.7100 hiện nay đang 0.1 7120 như vậy xuống 20 pip nữa chúng ta mua nhé chúng ta sẽ dừng lỗ 50 pip còn chốt là 150 pip sai đúng thì tùy thôi thị trường biến động ta không thể biết được đến điểm thì chúng ta cứ mua bán thôi sai thôi sai dừng lỗ đúng chốt lời GU GU tuần trước chúng ta canh bán giá không phục hồi đến nơi Đấy, giá phục hồi lên cao nhất là 154.7 mà chúng ta canh bán là 155.2 cơ không đến nơi Đấy, GU thì tuần tới chúng ta hoàn toàn kênh bán thôi nhé theo cá nhân tôi thì chúng ta sẽ bay kênh bán khi test lại trên line này Đấy. tức là nếu nó test lại cái khu vực 153.2 chúng ta bán chúng ta dừng lỗ 60 pip hiện nay đang giá 151 rồi phải phục hồi được 200 pip chúng ta mới bán không thôi đó là đối với các cặp tiền tệ còn nếu không các bạn có thể tập trung giao dịch vàng tôi thấy vàng thì nó rõ xu hướng hơn các cặp tiền tệ ở thời điểm hiện tại à, tiếp theo thì như các bạn biết giá dầu dầu thì toang toang hoác luôn rồi dầu đóng cửa 68 Đấy, vượt cả kỳ vọng tôi kỳ vọng dầu xuống đâu đó quanh 70 thực ra vượt kỳ vọng rồi chắc các bạn còn nhớ cái vùng 8485 này tôi chỉ có quên nghị quý vị bán đó cái lúc nó chọc nhẹ dâu lên 86 lúc đó rất nhiều chuyên gia cứ nhận định 100 nhưng tôi tôi vẫn khẳng định là không khẳng định thì không đúng nhưng quan điểm cá tôi tôi vẫn thiên về xu hướng là dầu xuống tôi vẫn phải học bạn là 6x hiện nay nó đã đến 6x rồi đấy đó. tuần tới quan điểm cá nhân tôi nếu dầu phục hồi lên chúng tạo cũng bán thôi nhưng bán tại đâu nó là vấn đề đó. các bạn biết dầu đã phá chen trung hạn rồi đấy phân kỳ phân queo hết rồi có lẽ cái dầu với WT này tôi nghĩ là tuần tới chúng ta đợi phục hồi thôi có lẽ nó phục hồi thì chúng ta canh cái mức phục hồi của nó trước mắt nó sẽ hồi lên 71 713 714 xa hơn là 74 tôi nghĩ là nếu phục hồi lên được 74 chúng ta bán nó sẽ an toàn hơn Đó. chúng ta bán 74 dừng lúc 76 còn nếu mà bạn nào mạo hiểm thì có thể bán sớm ở 73 năm à 71 năm mua hay sao tôi tôi không khuyến nghị mua nhé cá nhân tôi thì nghĩ là dầu sẽ hướng về vùng 5862 nếu hướng về vùng này chúng ta mới canh có tín hiệu đảo chiều hay không để chúng ta mua tất nhiên là chúng ta phải chờ tín hiệu đảo chiều đã không thì chúng ta không dại gì bắt dao rơi bởi vì nó với tốc độ nó rơi phiên ờ, hôm thứ sáu rơi 13% nó rất là kinh khủng nên có thể con tàu mới ở đỉnh Phan Xipang đi xuống thôi chúng ta không nên lấy lấy thân mình ờ, chặn ờ, bánh dây làm gì cả nhé cá nhân tôi nghĩ là dầu tuần tới đi xuống và nếu canh phục hồi các bạn có thể canh phục hồi quanh 74 các bạn bán là hợp lý nhất dừng lỗ 76 chỗ lời hướng về 5862 à, đến vùng 5862 chúng ta chú ý xem có tín hiệu đảo chiều trên H4 không nếu H4 xuất hiện cây nến đảo chiều chúng ta có thể vào mua và dừng lỗ phía dưới cây nến đó thế thôi đó là dầu còn à, Dow Jones chứng khoán Mỹ thì sao chứng khoán Mỹ thì tuần qua cũng phi xuống khá là mạnh đấy cũng một phiên giảm gần nghìn điểm nhưng nó cũng như các lần trước thôi đây các lần trước tôi đã nói với các bạn nó phá chen sau đó mặc dù nó vượt đỉnh nhưng nó vẫn hoàn toàn nằm phía dưới chen và mới test chen thôi lần này thì nó cũng phá chen rồi Đấy, tiếp tục phá chen dài hạn hơn à, nhưng có một điểm lưu ý là chứng khoán Mỹ tôi nghĩ là ờ, nó sẽ chưa gặp áp lực bán mạnh khi nó vẫn đóng cửa trên MA 200 đó các bạn lưu ý các tổ chức rất hay dùng cái xu hướng trung hạn là MA 200 đóng cửa dưới MA 200 họ sẽ canh bàn rất là mạnh đóng cửa trên thì cứ về đây họ mua do vậy tuần tới nếu các bạn đang mở vị thế bán thì chúng ta lưu ý cái khu vực 343 344 nhá, khu vực MA200 này đến đó chúng ta cứ chốt lời đá còn đóng cửa phía dưới chúng ta bán theo sau đó tôi cũng rất quan tâm đến tuần tới xem chứng khoán Mỹ có đóng cửa dưới được 343 không đóng cửa dưới được khu vực này thì khả năng nó sẽ bước vào việc đảo chiều bánh xe từ cái chiều tăng sang chiều giảm rất là mạnh đấy còn nếu chưa đóng cửa dưới thì hoàn toàn nó vẫn có thể về khu vực 34 343 này rồi tích lũy một chút lại có thể vòng lên cũng nên chưa biết được nhưng nói chung là cái khu vực mà đợt nó 365 này 365 366 mà xuất hiện tín hiệu xong sau hôm tôi đã nói với quý vị là khả năng tạo đỉnh rất cao lúc đó rất nhiều bạn còn nói ờ, thôi tôi không bình luận nữa không hay lắm đó và thực tế thì xuất từ lúc xuất hiện mô hình sau hôm đến giờ nó cũng rơi 1.500 điểm rồi không vấn đề gì cả trong đầu tư thì có đúng có sai chả sao đấy chứng khoán Mỹ hoàn toàn tuần tới chúng ta các bạn đã bán rồi cứ giữ vị thế thôi còn điểm bán mới tôi sẽ không khuyến nghị tuần tới đâu khi nào có xu hướng rõ hơn tôi sẽ khuyến nghị sau đối với tiền điện tử thì sao BTC tuần tới tuần trước thì tôi kỳ vọng nó đi lên để cho các bạn bán nhưng quanh sau hai nó không lên được BTC có lẽ nó đang tiếp tục xuống xuống rồi nó sẽ tiếp tục xuống thôi vẫn hướng đến M200 46.000 khi BTC ở 63 64.000 tôi vẫn bảo là bục 62.000 các bạn có thể bán mạnh đấy. các bạn bán thì bây giờ các bạn chốt lời tại đâu cũng được thôi tùy các bạn thôi còn xu hướng chung của BTC sẽ là đi xuống thôi tôi tôi nghĩ là trước mắt là đi xuống đã Đấy, xuống đến 46.000 rồi nó tính tiếp rồi suy nghĩ tiếp nhưng bây giờ điểm vào thì BTC khó đấy cá nhân tôi cũng cũng không không nhìn thấy điểm ờ, để cho các bạn có thể vào đâu do vậy giờ hên xui thôi cá nhân tôi nghĩ là các bạn sẽ men theo cái chen này khi test chen các bạn vào tuần tới khu vực test chen của nó là sẽ là quanh 58 ngàn đó. Nếu test về đây các bạn có thể vào Các bạn dừng lỗ khi giá vượt qua 60 ngàn 2 ngàn đô chấp nhận được Vào 58 dừng lỗ 60 Chốt lời 46 thì 12 ngàn Tỷ lệ 61 rất là cao Không sao cả Đúng thì chốt lời sai thì dừng lỗ thôi nhé Còn đối với chứng khoán Việt Nam Tôi nói thẳng luôn là chứng khoán Việt Nam là đến giờ là có 8 phiên phân phối rồi. Đấy. Đấy sau đó có 3 phiên kéo mạnh vượt đỉnh rất nhiều bạn không hiểu gì về kỹ thuật cả và các bạn cũng không có kiến thức nói thẳng luôn các bạn chưa bao giờ đọc sách thì đúng hơn các bạn chả hiểu phân phối là gì tôi nói các bạn phân phối là nó báo hiệu vùng đỉnh không phải điểm đỉnh nhá phân phối xong nhà cái với tiềm lực tài chính lớn họ hoàn toàn có thể kéo vượt đỉnh là bình thường nhưng sau đó thì nó vẫn chết thế thôi còn các bạn bây giờ như đứa trẻ các bạn biết đứa trẻ là thế nào không nó trước không biết nói lúc sau nó biết nói nó gọi được chữ mẹ nó nghĩ nó là thiên tài đó lúc nó đi học mầm non nó không biết đọc biết viết lúc nó học lớp 1 nó biết đánh vần nó biết đọc biết viết thế là nó cũng nghĩ nó rất giỏi thực ra là nó chưa có cái gì cả nó mới là những bước chạy chập chứng đầu tiên thôi Thấy không còn tôi cũng không tranh luận bởi vì cãi nhau với người không biết thì thì mình mới là người sai không phải họ cũng như chúng ta cãi nhau với người say ạ chúng ta mới là người sai người ta say rồi cãi thế nào được cãi nhau không người không biết thì chúng ta mới là người sai bởi vì chúng ta biết vậy đi cãi nhau người không biết người không biết thì họ có gì đâu mà cãi nhau họ là con số không tròn chính thì cãi làm gì nhá còn chứng khoán Việt Nam quan điểm cá nhân tôi đã phân phối đỉnh rất rõ thời gian tới khả năng chứng khoán Việt Nam lao dốc rất là cao nên các bạn hết sức lưu ý cẩn thận không thành quả trong cả một năm trời chỉ đi trong vòng 1-2 tháng thôi từ giờ đến Tết âm lịch các bạn sẽ nhìn thấy kết quả thôi sẽ không có cái giá nghìn tư này đâu à, nghìn rưỡi đâu nghìn tư cũng sẽ không có đâu cá nhân tôi đánh giá nghìn ba cũng sẽ ờ, có vẻ hơi xa xỉ mà có lẽ các bạn phải xác định là dưới nghìn ba nghìn ba trở xuống còn nhìn hai nghìn mốt một nghìn hay bao nhiêu thì tôi cũng không biết được tôi không phải thầy bói tôi cũng không đoán được đến đâu tôi sẽ phân tích đến đó thôi các bạn lưu ý điều đó còn đây là quan điểm cá nhân tôi các bạn giỏi rồi các bạn vào đây làm gì các bạn vào hóng xem tôi phân tích làm chi tôi phân tích cho những người nào cần thôi tôi chia sẻ quan điểm tôi còn các bạn nếu đã không có kiến thức thì học đi không bao giờ là muộn cả còn nếu giỏi giỏi tự lập kênh tự mình chia sẻ quan điểm cá nhân của mình vào kênh người khác làm gì đã vào xem hóng hớt free rồi lại còn bình luận không hay lắm quan điểm của tôi chứng khoán Việt Nam sẽ xuống chắc cũng không chống lại xuống chung đâu đó. tuần tới chúng ta cứ chờ đi có thể nó là một tuần cũng khá là đấm máu vì chúng ta biết phiên cuối tuần vừa qua nước ngoài thoái vốn rất là mạnh, bán 2.100 tỷ một phiên. Tuần qua bán 3.300 tỷ. Trong vòng một tháng thì bán 7.800 tỷ. Các bạn phải hiểu là từ đầu năm giờ nước ngoài phải rút tầm 60.000 tỷ. Lúc nào chuyên gia Việt Nam thì toàn mẹ à, con hát mẹ khen hay cứ bảo chứng khoán Việt Nam tốt rồi rẻ nước ngoài sẽ sẽ sẽ vào không có vào đâu từ đầu năm đến giờ họ miệt mài họ bán đấy chứ họ rút dòng gần 3 tỷ đô rồi có nhà cả đầu tư cá nhân những nhà đầu tư F0 đấy đang xây máu cờ bạc thì đang quay cuồng đấy việc của các bạn các bạn đầu tư thì các bạn sẽ có thành quả còn các bạn đầu cơ hoặc là các bạn ờ, chơi kiểu cờ bạc hên xui thì nó cũng như các bạn đánh lô đề thôi khác gì đâu nên tôi sẽ không nói lại nữa chứng khoán Việt Nam thì tuần thứ các bạn chờ đi nhé đó là toàn bộ cái phân tích nhận định uh, thị trường và tiền tệ forex chứng khoán chúc quý đầu tư có một tuần uh, giao dịch thành công